Cô có hai hình tam giác bằng nhau. Đây là hai hình tam giác. Hai hình tam giác này là hai hình tam giác bằng nhau. Bây giờ cô có đây, lấy một hình tam giác cô cắt theo chiều chiều cao để được thành hai mảnh của tam giác 1 và 2. Như vậy hình thứ hai cô sẽ cắt. Nhớ là cô cắt theo đúng chiều cao. Đây là chiều cao này. Đấy. Và đây chính là chiều cao. Khi cô cắt thành hai tam giác 1 và 2. Các con thấy chưa? Bây giờ cô sẽ làm gì? Cô sẽ ghép hai cái tam giác này trở thành một hình chữ nhật. Cô sẽ ghép như thế nào? Tam giác thứ nhất cô sẽ ghép vào giữ nguyên vị trí này. Còn cái tam giác thứ hai cô cắt thành hai hình tam giác 1 và 2, nhớ là cắt theo chiều cao. Bây giờ hình số 1 cô sẽ đẩy và ghép vào phía bên này. Cô sẽ được hình số 1 cô ghép vào vị trí sát với hình tam giác E, D, G. Hình số 2 cô cũng quay ngược lại và cô ghép sang bên này. Cô sẽ được tam giác E, B, C. Và bây giờ ghép hình số 1 và hình số 2 vào với cái hình tam giác đầu tiên, chúng mình đã có một hình chữ nhật A, B, C, D, đúng không nào? Và các con thấy hình số 1 với E, hình số 1 đây này, tam giác AED sẽ bằng tam giác EDH bởi vì hai hình tam giác bằng nhau và cúc cắt theo đúng chiều cao. Vì vậy hai hình này chúng bằng nhau. Hai hình này chúng cũng bằng nhau. Vì vậy ta sẽ ghép được thành một hình chữ nhật A, B, C, D.